sở hữu địa hình tự nhiên cùng lợi thế rừng, đồi, núi cùng vịnh biển du thuyền quốc tế với sức chứa hơn 1.000 chiếc. Nova World Mũi Né, Marina City tọa lạc tại vị trí kết nối các điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Né, Phan Thiết. Đến Marina City trên những chiếc du thuyền đẳng cấp và thường lưu. Nova World Mũi Né, Marina City, tâm điểm hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 1 giờ 50 phút qua cao tốc dầu dây Phan Thiết cách sân bay Phan Thiết chỉ 10 phút và là trung điểm tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo. Bãi đáp trực thăng tại trung tâm dự án 15 phút đến trung tâm Phan Thiết, 20 phút đến ga Phan Thiết. Dễ dàng tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như đồi cát đỏ, làng chài mũi né, tháp chàm. Nova World mũi né, Marina City. Thành phố Vịnh Dung Thuyền, điểm đến quốc tế